Hmm. <laughs> ええうん。おい。うん。

咦。 Hi. Wow. Hehehehe Oh, oh, oh, oh. Thank <laughs> <laughs> you.

볼. 어?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 Baru gue dah jenjara mati.